Phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về dấu hai chấm và kết hợp ôn tập tiếp về dấu chấm qua một số bài tập sau. Bài tập số 1. Điền dấu câu thích hợp và cho biết tác dụng của chúng. Đề bài chỉ cho chúng ta là dấu câu thôi. Vậy ta sử dụng dấu câu gì? Chúng ta cùng theo dõi nội dung của bài 1. Phần thứ nhất, cô muốn giới thiệu với các con một khổ thơ nhỏ của tác giả Phạm Hổ Hồ thơ được đặt tên là Vui. Nghe cô đọc nhé. Cá vui, mưa trên sông, sông vui, đò vào bến, bến vui, ở cạnh trường, trường vui, đông bé đến. Phần mà ta cần điền vào ô trống là dấu câu gì? Các con cùng theo dõi phần hướng dẫn của cô. Trước hết, để tìm được đó là dấu câu gì, chúng ta hãy căn cứ vào nội dung của câu. Ở câu thứ nhất, tác giả đang miêu tả về bầy cá đang rất vui. Bầy cá vui vì sao? Vì đang có mưa ở trên sông. Câu thứ hai, thế còn sông, tại sao sông lại vui? Sông vui bởi vì đò đang vào bến. Thế là sông trở nên tấp nập hơn, bến sông đông vui hơn, vì thế mà sông vui. Câu thứ ba, thế bến vì sao lại vui? Bến vui bởi vì bến sông này ở cạnh trường. Bến sông ở cạnh trường thì trường vui và trường vui vì sao? Bởi vì có đông trẻ em đến học, có nhiều trẻ em chuyện trò, díu dít, học hành và vui chơi, vì thế tạo nên một khung cảnh đông vui cho ngôi trường. Và thế là niềm vui cứ xuyên suốt từ sự vật này sang sự vật khác và chốt lại tất cả bởi vì niềm vui ấy là bởi các bé đang đến trường.